sẽ 50 à, ớt để ăn xài để ăn xài ăn xài ngộ lắm giá đưa đầu lên trời ăn thôi hết rồi cả hết rồi không có nữa nè nóng nè đóng đâu càng đâu đó hết rồi hết hết rồi mình đi dùng mày qua mình đi dùng mình đó đó hết chưa? rồi người đâm đâm bốn dứt thì bây giờ mình quay chú mình nha các bạn đâu có nhiều không ớt cái này năm ngàn có hai ba trái nhiều hai ba mình sẽ đâm uh, muối ớt thật là cay ừ. mình thử thách ăn xài sống đó mình ăn uh... nhưng mình ăn uh, xài nè ăn ngộ mà xài nó còn dính trên cái cái cây như mới vậy trời cối này là đồ cổ rồi vậy dạ. từ thời ông cố lại bây giờ mua không bán còn nếu quý giả thấy à, muốn mua thì điện tôi tôi đỡ nhân thoại chứ bán rẻ là không nhiêu chứ phải rửa cho sồi nó dạ để ờ, sụp thuốc sau này ờ, nguy hiểm dạ. dạ. dạ Tắt đi. Không, chào chào. Qua chua. Chua hả? Ừ. <laughs> ăn mà không dùng tay ăn có lạ Thấy kỳ quá Không được rồi Bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn Mình sẽ ăn không dùng tay nha các bạn rồi. Hồi nãy mình à, ăn không được nên à, đổi cho nhỏ em nó nó ăn thế khó ăn quá đây ờ. ờ, à, rồi à, à. ừ. rồi chắc được miếng nữa đây anh mà kiếm cái nào mà phụ mới đưa vô hậu ớt siêu cay rồi đây mời các bạn nha cái này nè chưa chưa hả quay nha à. rồi. <laughs> rồi trời ơi giờ cầm tay rồi thôi quý nhã em này ăn không được rồi thua rồi mấy dạ, người khác đâu ai nhá vậy con ơi giờ <laughs> dạ, tới mình nha tại cái thấp quá phải mượn đứa đấy được không ừ. ngon các bạn ơi làm cắn lại cái nữa à Dạ lấy cao vô, dạ hóc xuống Đã bự ra Bây giờ à, quý giả ơi, ăn cái kiểu kia không được rồi Tức quá, giờ lấy nguyên trái ăn luôn rồi <laughs> Ghê mất chiều sky ăn rồi, à. trời ơi Dữ dằn Miếng bự không nào? Ừ Rồi cho quý giả coi Thi ăn cái gì vậy ta Thi ăn ớt Chào Trời không có chua Ngọt Để phát nữa nè nhà mình sẽ kêu người vô hết nha các bạn đón đâu vô nói ra ừ, dạ thấy bao nô tay không à, đố viên giả là nam hay nữ các <laughs> bạn ăn đi thì bây giờ mình ăn cho mạnh dạng anh nha các bạn một hai ba <laughs> Rớt luôn rồi Tiếp tục mình à, sẽ thử thách à, ăn chanh với giá Ăn chanh với à, muối ớt Rồi chơi kèo gì không nói Là ai thắng thì được hai chục k Con vô nè Cái này hàng quà là 20 k luôn đó Chào các bạn nha Thì hôm nay mình thi ăn chanh Ăn, ăn, chanh nhận thì được hai chục ngàn Còn ai ăn sao thì chung là hai chục ngàn Chào quý vị Vô rất các bạn 1, 2, 3 vô anh em ơi vô nha các bạn hai vô nha các bạn ừ chị chiếc sâu to mời các bạn ăn nha đây ăn được như đây à, các bạn wow. À. mình chỉ hôn các bạn cao lắm à, ăn miếng này miếng này các bạn mình ăn chỉ hôn nha cao á ăn vỏ tính nha ừ. đừng ăn vỏ ừ. chỉ thì ăn nhiều nhất là cao quá rồi dạ, dạ. mình ăn mình không đâu hãy các bạn ơi nó cao quá các bạn thôi uống nước đi ơi nó cay quá ngửi chua ngon các bạn xào các bạn ơi rồi chung nha các bạn giờ thanh niên này à, nêu công nghĩ ờ, nãy em xài à, thưa quý khán giả thì nãy em đang xài à, còn cuốn á đưa cái đầu lên nha ăn không được bắt đầu chuyển sang à, ăn à, chanh với muối ớt kẹo chùa đây các bạn nó cay À, bạn mình cũng ăn dài được chung là cao bút bạn ơi hôm nay là không ai thắng không ai thua cho nên 200 k của thằng cò là không có chung chai hết à, hay nha dạ, đây kênh Nguyễn Ân Gia kênh thằng cò đó hay đăng ký chúc mừng hai ông nha chia sẻ à, xem nhiều nào tốt mấy đây là động lực cho kênh và vlog sẽ ra những video clip hay nhất hay nhất để phục vụ khán giả bữa nay thì đồng bọn không thắng mình được quà nhau còn đâu có trả tiền hay để để quay đây thì mình ăn được như thế này các bạn thôi chấm ớt ngon cua mỡ ca xin lỗi xin chào quý khán giả thì ờ, kênh của mình ờ, thành lập cũng được ờ, uh, 6 tháng 6 tháng thì hiện giờ kênh của mình được 1.480 người đăng ký À, tự nhiên à, những video clip của mình à, phát hành thì số lượng người xem rất ít thì mình cũng rất mong quý khán giả trong và ngoài nước bình luận chỉ cho mình cách làm video clip nó hay hơn thu hút được người xem thì nãy giờ quý khán giả cũng đã xem được video ăn xài không dùng tay à, giờ chỉ dùng miệng thôi thì à, cái sạn hơi lớn cho nên ăn không được cho nên à, cuối cùng à, mình chào khán giả thì lúc trước mình cũng đâu có nghĩ gì làm youtube đâu tuy nhiên mình lên à, trên youtube mình coi các bạn mà youtuber nó thành công như là sĩ tâm rồi thế tâm rồi những người đó, đó chỉ mình cách à, đăng ký kênh nè rồi cách chạy sub nè rồi cách mà lấy tạo tài khoản esen đó, cho nên mình đã mài mò làm được ngày hôm nay thì một lần nữa thì à, thắng cầu lóc cũng cảm ơn à, bạn Thi Tâm và bạn Thế Tâm đã hướng dẫn cho mình à, hướng dẫn trên YouTube mình đã học hỏi được tích lũy được kinh nghiệm nhỏ cho nên mới cũng có thành quả ngày hôm nay là được 1480 thì uh, kênh của Thắng Cò Vlog uh, rất mong một ngày sẽ được giao lưu với uh, các uh, bạn là youtuber uh, lớn uh, nhất trong uh, trong nước của chúng ta đó là Thanh Sĩ Tâm nè và Thế Tâm à, và những youtuber khác đó, mình cũng mong một ngày nào đó mình sẽ được giao lưu và học hỏi à, để kênh thắng Uncle Vlog ngày càng phát triển xin chào và hẹn gặp lại